Sài Gòn giờ lại vắng tanh Trời nắng đường vắng hẹn đầu chẳng ngang Sài Gòn ai cũng bất an Covid kinh tế ai cũng bấn loạn Vấn nạn ở trên màn tình làm người dân hoang mang dễ bị bất bình tĩnh Cũng may Bộ Y tế đã làm chủ tình hình Tất cả vì cộng đồng mà chạy hết sức bình thường. Sao đau cho chúng mình có đâu Người đàn ông xăm lưng tăng như qua để em biết hạnh phúc khi mình ở nhà em 6 giờ tối em sang chờ đi chơi tận hưởng phố xá cùng làn gió thổi qua cả tuần làm việc nên ta cần nghỉ ngơi may mắn của tuổi trẻ là chưa phải hối hả hơn nước hoa thơm hương nước ra chưa kiên nhà thờ đức bà có nhiều khoảnh khắc ngượng ngùng như mình mới yêu ngày hôm qua cùng em đi cả thành phố cũng đã đến giờ về nhà chào em ngày mai gặp lại theo tục phải hôn lên má còn cứ thương thay trong chuông báo thức anh vẫn chưa tỉnh ngủ trong lòng con dạo dực vì chúng ta sẽ phải ở nhà để chúng ta sẽ còn mau khỏe cùng nhau phòng chống dịch bệnh để sau này vẫn còn nhau nhé ngoài kia bao thầy đã gồng mình chiến đấu không mang cả hiểm nguy xin phòng dịch tuyến đầu vì nụ cười của trẻ thơ vì nếp nhăn của lo nghĩ vì một ngày ta sẽ nhận lại nên bây giờ cứ don't be my mừng anh đến với buổi phỏng vấn online độc quyền đến từ đài truyền hình SFM. À, theo như tôi biết thì anh đã thực hiện rất tốt chỉ thị 16 về vấn đề phòng chống dịch Covid. Anh có thể cho tôi cũng như khán giả ở đây biết anh đã làm như thế nào và xử lý cái khoảng thời gian rảnh khi đang giãn cách xã hội như thế này được không ạ? Vâng, tôi nghĩ là cần đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K thì chúng ta đã có thể chống dịch một cách hiệu quả rồi. Và đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể dành cho gia đình nhiều hơn, rèn luyện sức khỏe tại nhà, đọc sách, xem phim, học hỏi thêm những gì đó mới. Đôi khi chỉ cần suy nghĩ những điều tốt đẹp, tích cực sẽ lại đến với chúng ta và đặc biệt là Sài Gòn cũng thành đô thị nhún nhảy theo đường